khi học được bài học đó chúng ta hiểu gì ạ hãy rung động cùng tần sóng với vũ trụ thế làm thế nào mà tâm thức chúng ta rung động theo thì ngày hôm nay các anh chị đã hiểu dù chưa được sâu nhưng ít nhất chúng ta đã biết và có công cụ dù là nó là công cụ tạm thời vẫn là công cụ ứng nhá câu thank you I love you luôn luôn là câu cửa miệng và chú ý câu thank you I love you này là là câu gì cái này phải thật nhớ nhé là câu biết ơn với bài học đã hoặc đang hoặc sắp xảy ra nghĩa là biết ơn người thầy và bài học của chúng ta luôn luôn là bài học cảm xúc còn công cụ thứ hai chúng ta không cần nhớ đến đó là công cụ ngăn chặn thì đương nhiên chúng ta nói là nó ngăn chặn cái công cụ thứ ba chúng ta cũng không cần để ý đến đó là công cụ clean nghĩa là lau rửa quét dọn đó là xóa xóa xóa những cái gì định hình thành mà chúng ta chỉ cần chú ý đến là công cụ đang gì hãy nhận ra bài học sắp hình thành à cái bài học cảm xúc này là cái lo buồn đau khổ giận hờn ghen nên tập trung vào cái giá trị quan trọng nhất đó là biết ơn với bài học của cảm xúc sắp hình thành hoặc đang hình thành có khó hiểu không ạ Rồi quay lại hỏi chút nữa nhỉ không thì bị học học hay quá rồi ạ nhưng em không hiểu gì <laughs> không cô thầy giảng hay thế bây giờ em mới ngộ ra thế hiểu gì không em không <laughs> nào có ai có thấy không ạ